Nam Mô Bút Tha Giá Đây là chương trình Phật Pháp Bút Tháp Tham Má trên mạng Internet qua Talk, Facebook và Zoom Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối Houston 8 đến 10 giờ sáng New York 9 đến 11 giờ sáng Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2022, Phật lịch 2565. Môn học thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu, Abhidhamma Sangaha. Học là bài 18 tâm thiện sắc giới rupa quá ra quá chá rá cú sa lá chít ta ní do hòa thượng giác đẳng biên soạn và giảng giải mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp ảnh lễ tam bảo chúng con kính thỉnh thường toàn minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo nam mô tha giá như tâm định lệ đức như lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện hệ thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm định lễ chánh pháp do phật tiện thuyết để thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để kiến nghiệm chịu năng hưởng thượng kỹ giả thành chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn phật diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước tiền vô thượng trong đời nguyện cầu với đức phật bảo nguyện cầu với đức pháp bảo nguyện cầu với đức tăng bảo xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng bất tường những mộng nghĩ sâu xa những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến nguyện muôn loài chúng sanh người khổ trên hết khổ người sợ hết sợ hãi người sầu hết sầu y biết cho với niềm tin biết hậu trì trở thành biết làm trung trong thiện chư thiên đã văn tập trên tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ chứ toàn giác đại lực trí độc giác đại lực tinh văn giác đại lực nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh kính trơn thượng tọa minh hạnh Dạ con xin đọc bài Bài 16 tấm lược tâm dục giới tình hảo 17. tấm lược tâm dục giới 18. Tâm thiện sắc giới Rupa Vajara Kusala Chitta Ní 16. tấm lược tâm dục giới tịnh hảo Vedana Nhana Samkha Raphedena vi Sati Sahe tu Kama Vajrap Punyapa Kakriya Mata Tâm dục giới, hữu nhân được hiểu là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Ba loại tâm này tổng cộng có 24 thứ tâm, y cứ theo cảm thọ, trí tuệ và tác động. 17. Tóm lược tâm dục giới Kame Devi Sapaka Vipunya Punya Nivi Sati Eka Dasa Kriya Chati Chatupanya Sabat Batha Tâm dục giới gồm có 23 tâm quả 20 tâm thiện và bất thiện 11 tâm duy tác Như vậy tổng cộng 54 tâm 18. Tâm thiện sắc giới Rupa Vacharat Kusala Chittani Chánh văn 1. Quyết tắc cá Quyết cha ráp ti tí xuất khê các gata Sahitang Pathamaccha Nakusala Chittang 2. Quyết cha rá ti tí xuất khê Kadyapa Sahitang Tuti Chachana Kusala tăng ba Pi tí Sukhe Kakata Sahitang Tatichat Chana Kusala tăng bốn Sukhe Kakata Sahitang Chatuthak Chana Kusala tăng năm Udbeke Kakata Sahitang Panchamachana Kusalachit Panchanti Imani Panchati Rupa Vajara Kusalachittani Nama một Tâm thiện sơ thiền với tầm tứ hỷ lạc nhất hành hai Tâm thiện nhị thiền với tứ hỷ lạc nhất hành 3. Tâm thiện tam thiền với hỷ lạc nhất hành 4. Tâm thiện tứ thiền với lạc nhất hành 5. Tâm thiện ngũ thiền với xả nhất hành Những tâm này được gọi là năm thiện sắc giới Quý tắc cá, tầm, quý cha rá, tứ, vi tí, hỷ, xuất khá, lạc Ekagata Nhất Hằng Sahit Tăng cùng giới Bách Thấm mắt cha Ngã Sơ Thiền Cú Sê Lá Chiết Tăng Tâm Thiện Đứ Tí Chát Chà Ngã Nhị Thiền Tá Tí Chát Chà Ngã Tam Thiền Tá tú Thấp cha Ngã Tứ Thiền Tăng Chấm mắt cha Ngã Ngũ Thiền Rupa Vajrayana Kusala Chitta nhị Tâm Thiện Sắc Giới Chú thích Tất cả chúng sanh không tu tập đều sống với tâm dục giới Muốn đi cao hơn vào cảnh giới của sắc giới, vô sắc giới, siêu thế đều cần tới công phu tu tập Trong dục giới tâm thường tiếp xúc sắc, thân, khí, vị, xúc Năm cảnh này đa dạng Thuộc ngoại giới, lệ thuộc, giai mượn, thô thiển là nhân dao động của tâm hệ quả trực tiếp cố hữu của năm cảnh dục năm pháp ngăn ngại khi tâm sống khi tâm sống nhiều với những gì thấy nghe ngửi nếm xúc chạm nếu không tu tập thì sẽ dẫn đến năm hệ quả tất nhiên là một tham dục hay sự khao khát chính mắt với những gì khả ý hai săn độc hay sự bực bội bất mãn với những gì nghịch ý. 3. Hôn thủy hay sự biến nhát thụ động. 4. Trạo hối hay sự dao động tiếc nuối. 5. Nghi hoặc hay sự dân, phân dân trù trừ. 4. Đối trị pháp ngăn ngại. 5. Chi thiền. Năm pháp ngăn ngại là bản chất cố hữu của tâm, thiếu tu tập của cuộc sống trong cảnh dục đối ngược lại với năm pháp ngăn ngại là năm chi thiền một tầm là khả năng hướng tâm như ý muốn đối với cảnh tầm đối với, đối trị với hôn thủy hai tứ là khả năng kháng kích gắn bó với cảnh tứ đối trị nghi hoặc ba hỷ là sự hân hoan đối với cảnh hỷ đối trị sân độc bốn Lạc là sự gọi nhường đối với cảnh, lạc đối trị cạo hối. năm Định là sự an trụ đối với cảnh, định đối trị tham dục. Nên lưu ý là sự tu tập càng thuần thục, tầng thiền càng cao thì chi thiền càng giảm. Thí dụ như người học ngoại ngữ, thời gian đầu học nói thì dần dụng nhiều cách đặt câu cách dùng chữ nhưng càng thông thạo thì càng bớt dùng tới những cách đó tánh cách phức tạp cách tánh cách phức hợp của năm chi thiền tầm và tứ thường đi chung trong nhiều cụm từ chỉ cho tâm đối với cảnh nên hiểu giống như động từ dán dính thực tế dán thí dụ cho tầm là một chuyện mà dính thí dụ cho tứ là chuyện khác Tầm là hướng tâm tới cảnh. Tâm bình thường cũng có vấn đề là nếu muốn hướng tâm vào hơi thở, chẳng hạn, thì có thể làm như ý hay không là chuyện khác. Tứ là sự gắn bó, kháng kết với cảnh, mang tánh quyết đoán, nên đoạn trừ nghi hoặc. Hỷ và lạc là hai chi thiền cần phân biệt rõ. Trước hết, ở đây, hỷ không phải là thọ hỷ thọ uẩn mà thuộc tánh hỷ hành uẩn có thể thí dụ hỷ như radha thụ động tiếp nhận tín hiệu còn thuộc tánh hỷ như radha chủ động phát sóng dò vật thể định hay nhất hành có mặt trong tất cả tâm nhưng định ở đây là khả năng an trụ hay tập chú liên tục trên một cảnh trong lúc bản chất của tham dục là giọng móng thì định là sự an lạc bền bỉ tại sao gọi là sắc giới sở dĩ gọi là tâm sắc giới vì những tâm thiền này bắt đầu sự thu tập y cứ trên ấn tượng đối với vật chất ngược lại tâm vô sắc giới dùng ý niệm trừ tượng hai giác quan được sử dụng bước đầu là thị giác như sử dụng các xí ná màu sắc và xúc giác như hơi thở khi tâm định thuần thục thì chỉ còn lại ấn tượng nên hiểu là đã là ấn tượng thì không còn là cảnh sắc hay cảnh xúc mà là cảnh pháp quan tứ hiện tượng tế nhị của vật chất trong quá trình tu tập tâm thiền sắc giới, hành giả đi qua những cầu nổi giữa vật thể mà tâm thể để rồi từ từ thể nhập hẳn vào tâm thể. Những cầu ấy bước đầu là các kasina, vật thể để chú tâm, rồi sau đó chỉ giữ lại ấn tượng, tự tướng, rồi biến quan tướng. Quá trình này liên quan tới hai thứ, màu sắc, màu gốc xanh vàng đỏ trắng và ánh sáng, điển quang vốn là hiện tượng vật chất cực nhanh, đi cực xa tương thích với khả năng biến mảng rộng lớn của tam muội định. Tâm sắc giới không biết cảnh sắc, sắc giới ở đây chỉ cho đề mục định liên quan tới vật chất đối ngược với vô sắc giới là đề mục hoàn toàn trừu tượng. Tâm sắc giới tuy thành tựu do sự tu tập bước đầu có liên hệ tới sắc nhưng khi tâm sắc giới chỉ biết cảnh pháp thắng pháp thắng pháp tạng trình bày năm thiền trong lúc kinh tạng trình bày bốn thiền sự khác biệt là kinh tạng trình bày nhị thiền là tầng thiền không tầm không tứ còn thắng pháp tạng thì nói đến tầng thiền không tầm có tứ kỳ thật thì không có gì khác nhau. Kinh Tạng cũng nói đến Pháp vô tầm hữu tứ. Như trong Kinh Phúng Tụng, Trường Bồ chẳng hạn, rất tiếc là một số học giả không nghiên cứu thắng Pháp kết luận rõ toán là a Aphi Tham Má thêm thắt ngũ thiền, một cách nhận định rất thiếu cơ sở. Và sau đây con kính mời à, lớp học cùng con đọc bài cảnh Pháp Sư. Hàng thiền tấn hàng thiện tấn mãi mê trần cảnh nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trí rảnh rang não phiền kết buộc sân tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc nghe pháp nhiều chư phật lợi thương phước sanh trí tuệ vô biên đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo vì nơi đây tâm đạo tính thành mẫn mong chánh pháp thịnh hành ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như lai và dạ chúng con à, kính thỉnh hòa thượng lắc đẳng giảng dạy vào hôm nay Nam Mô phật thầy Giá chúng con kính thỉnh và thường Nam Mô phật thầy Giá Xin cảm ơn ờ, cô Thanh Tuyền ờ, Kính bạch sư Tùng Đức Bạch Thư Viên Tùng Tuyền hôm nay chúng ta à, trở lại với bài học thiền sắc giới lý do chúng tôi trở lại bài học này bởi vì từ vừa rồi thì chúng tôi công trình chúng ta đã không có thời giờ để hoàn tất những gì cần thiết và đồng thời ờ, đây là một ờ, trong những mấu chốt rất là quan trọng mà người học sáng tác phải cần lưu ý thưa vị ờ, như ờ, chúng ta đọc ở trong bài học và xuyên suốt trong thời gian qua à, chúng ta học về tâm dục giới đó thì một chúng sanh đó không có tu tập không có tôi luyện sống bằng cái cái gì rất là thói quen bằng cái tập tính mà người đời dùng cái chữ là bản năng rồi thì thứ việc xài tâm dục giới nhưng mà khi đề cập đến tâm sắc giới tâm vô sắc giới và tâm, tâm siêu thế đó thì ở đó lại có một cái ý nghĩa quan trọng là những tâm này có được là do sự tu tập do sự tôi luyện chứ không phải tự nhiên mà có được và đây là cách như chúng ta hiểu uh, một cách rất là căn bản uh, trong giáo một câu hỏi đầu tiên là chúng ta hỏi rằng trong sắc giới chữ sắc giới ở đây nên hiểu là gì thì thứ gì thật ra cái chữ sắc ở đây đó nó là một cái chữ đối trọng với một cái một loại tâm mà chúng ta sẽ học tới đó là tâm vô sắc chứ cái chữ sắc ở đây đó không phải là chữ đối trọng với tâm dục giới yeah. Dạ. tâm uh, sắc và tâm vô sắc là hai trạng thái hai thứ tâm mà có được là do sự tu tập và trong sự tu tập này đó thì tâm sắc giới dựa trên cái thiền án vật chất và tâm vô sắc đó, thì dựa trên cái thiền án trừu tượng thành ra dựa trên cái thiền án vật chất đó, thì chúng ta gọi là tâm à, tâm sắc giới và cái thiền án phi vật chất thì chúng ta gọi là tâm vô sắc và chúng ta phải hiểu những thiền án này đó à, như thế nào à, mà gọi là vật chất quý vị không? Quý vị khi mà chúng ta nói đến thiền án vật chất là khởi sự ban đầu đó thì một hành giả tu tập phải dùng đến một số cách ấn tượng các ấn tượng thuộc về vật chất ờ, ví dụ như là màu sắc ví dụ như, như là đất nước lửa gió và thậm chí chúng sanh yeah, dạ, chúng sanh những cái hình ảnh chúng sanh để tu tập tứ vô lượng tâm trọng nhưng mà cái vận dụng những hình ảnh này đó có phần khác biệt với trong đời sống hàng ngày của chúng ta chúng tôi lấy ví dụ là khi chúng ta nhìn ra ngoài cửa sổ hay là ngắm một bức tranh thì thứ gì ở trong đó đó nó có nhiều đường nét có nhiều màu sắc và do nhiều đường nét do nhiều màu sắc khác nhau cái tâm của chúng ta căn bản đó nó vốn có cái sự ờ, phân tán và căn bản là tâm người chúng ta nó không có chuyên chú nhưng mà khi một người tu thiền samatha thì họ vận dụng cái đối tượng là màu sắc hay là hình thể để dùng cột tâm trung tâm lại vì nào mà đọc ở trong thanh tịnh đạo đó thì ví dụ họ dùng một cái gọi là casino, à, casinat gọi là đề mục hoàn tịnh gọi là hoàn tịnh là bởi vì người ta sử dụng một cái vật thể hình tròn chúng tôi tạm gọi là nó lớn giống như cái ờ, nắp nồi trung bình của chúng ta vậy và ở trên đó người ta sơn một cái màu màu thích hợp và ba cái màu gốc là xanh đỏ vàng cộng với màu trắng đó là dùng màu gốc đó để làm cái màu ờ, biến mãn tâm của mình người ta cũng dùng một số những cái hình thể khác ngoài casino ra một cái điều mục nào mà có một cái ấn tượng rất là sâu đậm thì thưa quý vị những cái hình ảnh đó khi mà chúng ta nhìn qua mắt đầu tiên thì hành giả sẽ tập trung vào yeah, dạ, sẽ tập trung vào đó và họ dùng một cái câu niệm dạ, giống như nhìn vào cái kasina đất thì niệm pathui pathui là đất đất thì khi mà họ niệm như vậy đó thì cái hình ảnh đập vào con mắt á đó, đó gọi là hình ảnh thu tướng dạ, là thu tướng thì cái thu tướng đó, cho dù bất cứ hình ảnh gì nó được đem qua con mắt đó, thì đều gọi là thu tướng và một thời gian dài khi mình tập trung trung vào cái gì đó lâu thì cái tô tướng nó biến thành tự tướng tự tướng là một cái hình ảnh mà nó nửa thật nửa ấn tượng và dạ, nửa thật nửa ấn tượng tức là nó không hoàn, hoàn toàn uh, nó không hoàn toàn là là là là nó không phải là vật chất nhưng mà nó còn lưu lại vật chất từ cái tự tướng đó, đó nó dẫn đến cái quan tướng quan tướng là một cái cuộc vượt là một sự vượt thoát khỏi khi tâm niệm về địa mục đó, thì vì đó có thể thấy cả thế giới này tất cả đều có một màu bây giờ mới gọi là quan tướng chúng tôi tạm lấy một thí dụ là một người phật tử mới đi chùa đó thì chúng ta cũng à, qua cái mái chùa qua tượng phật mình nghĩ đến phật pháp nhưng một khi mình đi quen rồi mình học phật pháp nhiều rồi thì mình có thể thể nhập vào lời dạy của đức phật mà mình không còn cần dùng nhiều cái hình ảnh đó và nó có một cái khoảng cách nó có điểm ở giữa nào đó mà cái vật chất và cái khái niệm trừu tượng đó nó nó pha lẫn với nhau là cái trạng thái pha lẫn đó chúng ta gọi là tự tướng tức là nửa nửa nửa ảo và nửa thật thì ờ, tượng Phật không phải là Đức Phật nhưng mà nhờ tượng Phật á chúng ta nhớ nghĩ về Đức Phật hình ảnh của một đức phật thật đức phật qua kinh điển đức phật qua ý nghĩa đó vì thứ vì hình ảnh đó hoàn toàn là một hình ảnh trường tượng và một cái tượng phật mà chúng ta thấy đó, nó là chỉ là một cái pho tượng của tất cả vật chất mà thường khi là chúng ta với cái niềm tin phát triển sâu đậm đó thì nó có cái gì nằm ở giữa cái vật chất và phi vật chất cũng nói về Đức Phật thì cái khả năng mà từ tô tướng biến thành quan tướng mà đoạn giữa là tự tướng thì chúng ta thấy cảm nhận hiểu rằng giữa cái thế giới mà nó liên hệ rất là mật thiết với ngũ quan mắt tai mũi lưỡi thân trong trường hợp casino đối với uh, đối với con mắt là cảnh sắc trong trường hợp hơi thở mà chúng ta cảm nhận được đó là cảnh xúc thì cảnh sắc và cảnh xúc này đó nó ở thời gian ban đầu đó đó là thật rất thật nhưng mà rồi do cái sự tập trung thì thứ quý vị từ cái cảnh đó đó nó chuyển sang một cái ấn tượng gọi là quan, quan tướng và quan tướng này có khả năng biến mạng sự biến bản này là cái gì làm cái gì tương đối hơi khó hiểu đối với phần đông của chúng ta chúng tôi tạm dùng một thí dụ ở ngoài đời là có một người ờ, họ làm thơ và khi họ làm thơ họ mới tập tỉnh làm thơ chẳng hạn thì có trường hợp gọi là xuất cảnh sanh tịch à, ví dụ như là họ đến một nơi nào đó mà núi cao hồ rộng sơn thủy hữu tình một cái rừng thu với những chiếc lá rơi hoặc giả là một cái cảnh gì đó nó khiến cho hồn thơ dân trào mà từ chỗ đó đó họ đủ cái cảm xúc để viết lên những vật thơ thì trong trường hợp với chúng ta gọi là xúc cảnh sinh thực thì thời gian bắt đầu của một người mới làm thơ đó thì quả thật cái ngoại cảnh đó nó tác động được cái hồn thơ nhưng một cuộc thi sĩ mà thật ra đã sống trong thế giới thơ đã thể nhập vào thế giới thơ đôi khi như thi sĩ hoàng cầm nửa đêm thức dậy ở trong cái bóng tối với một cái bút chì một tờ giấy cũng bệt ngoặt viết chữ chồng lên chục lắm nhưng mà cũng có cái ý thơ dân trào thì chúng ta nói rằng một thi sĩ thức dậy nửa đêm với ý thơ dân trào đó thì cái thơ đó nó đã không còn nằm ở trong cái chuyện mà chúng ta gọi xúc cảnh sanh tình một thi sĩ mà đã đạt đến cái chỗ ảo diệu trong thế giới của thi ca rồi đó thì vì đó có thể thể nhất vào thơ đi vào thế giới của thơ cho dù đó là ngày cũng như đêm cảnh đẹp cũng như cảnh xấu thậm chí những cảnh rất đau khổ và chúng ta biết có những thi sĩ làm thơ đơn thuần chỉ vì thấy một chiếc lá bàn một cánh hoa trôi theo dòng nước ừ, như chúng ta nghe cái thành ngữ là hoa lương tiễn một cánh hoa nhỏ bé trôi dòng nước cũng đủ cái hồn thơ dân cao và làm lên nên một cái án thơ uh, để đời thì ở đây chúng ta nói về cái cái cái sự sân khởi và uh, và biến bản của tâm thức thì rất là khó để chúng ta có thể hình dung khi mà nói về tâm mùi định tâm mùi định nó có cái đặc biệt là thứ nhất về cảnh đó, thì cảnh nó không có đa dạng mà cảnh đó là một cảnh thôi hoặc là đất nước lửa gió hư không hay là xanh vàng đỏ trắng hoặc giả là một cái gì đó gọi là nhất điểm dạ, một điểm thôi và cái tâm của vị đó là tâm có định và tâm luôn luôn có cái gọi là nhất hành và định càng mạnh thành áo diệu đó thì vì đó lại càng có khả năng để biến bản từ một điểm mà biến bản ra tất cả và như ngày sáng lời Phật có lần người nói rằng với cái định lực của tâm muội đó thì một đống gỗ một đống gỗ trước mặt có thể biến thành đại địa và dạ, cái năng lực của tâm định cũng như vậy cũng như một thi sĩ là chỉ cần một cánh hoa lặt ờ, ờ, một cánh hoa trôi ở trên mặt nước thì có thể tạo thành một cái bài thơ để đời thì quý vị cái khả năng biến bản đó là một dấu hiệu ờ, một dấu hiệu rất là là khó hiểu của tâm định yeah. Dạ. ở trong kinh điển ghi là nhiều trường hợp là có đệ tử của ngài Kassapa dạ yeah. đệ tử ngài Kassapa đã từng tu từng chứng thiền sau đó ngoại thiền hoàn tục ra đời rồi bị bị bắt vì cái tội vạ rồi uh, đến khi mình được nhắc nhở thì thấy một cái màu màu vàng trước mặt đó, thì từ nhờ vàng đó lại uh, có thể nhập thiền và biến bản dạ uh, biến bản để để Ờ, để trưởng dưỡng và làm tái tục lại cái tâm thiện mà đã chứng trước kia về điểm này đó thì thứ quý vị trong đời sống hàng ngày thì thứ quý vị ờ, không phải chỉ có lửa đó nó gặp cái chất đốt đó, nó mới lan ờ, nó mới cháy lan ra mà tâm tư của chúng ta ở trong cái trí của tâm thức đó. thì nếu mà nó gặp đúng cảnh một cái cảnh một cái ấn tượng sâu động rộng thì nó nó tạo nên một cái uh, trường hợp gọi là biến mãn là dạ. uh, ờ, biến mãn làm cho chúng ta liên tưởng và dạ, liên tưởng cái này liên tưởng cái kia có khi cả một cái uh, câu chuyện trong quá khứ có khi cả một cái thời uh, thanh xuân có khi cả một thời niên thiếu uh, có khi cả một kỷ niệm nào đó nó hiện về chỉ một điểm thôi à, từ một điểm, điểm quá rộng điểm thì về cái này đó nó phải là uh, nó phải là một cái gì mà chúng ta có ờ, để ý thì chúng ta mới thấy bởi vì một người mà trong cuộc đời của họ đó có nhiều cái ấn tượng dạ, có nhiều cái ấn tượng về cái rất đẹp thì uh, nó sẽ tạo cho mình uh, nhiều cái tâm thái mà chúng ta không bao giờ ngờ được chúng tôi nhớ là uh, khi chúng tôi sang bên uh, Ấn Độ à, trong những lần đầu tiên mà được về Bồ Đề Đạo Tràng thì thứ quý vị ờ, Bồ Đề Tràng là nơi Đức Thế Tôn thành đạo ở đó có một cội Bồ Đề tức là nơi Đức Thế Tôn đã từng ngồi những gốc Bồ Đề đó và có cái đại tháp gọi là Mahastupa chơi thế á uh, ờ, Mahastupa do vua dục cất vào thế kỷ thứ ba trước đây lịch thì thưa vì à, ờ, khi mà chúng tôi đến bồ đề đạo tràng lần đầu tiên nhất chúng tôi nhớ rằng sáng sớm uh, chúng tôi uh, xin phép hòa thượng hộ giác rồi phải đoàn để được uh, không điện không ăn sáng không ăn điểm tâm mà là đi rất sớm ra thánh điện và đi bộ lúc đó chúng tôi không có không có biết gọi xe ở bên đó mình ra đường thì mình đi, đi lang thang mà đi đi đường dài đi cũng bắt 15 20 phút để đến uh, thánh địa mà đi đến vào bên trong á thì một cái ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi nhận được là nó nhận được là cái chùa thì cái, cái tháp và cái bồ đề á, tại vì lâu lắm á, thì nằm sâu, sâu xuống dạ, xuống lòng đất và ở chung quanh cái cái bờ đất hiện tại đó nó tạo thành một cái bờ thành thiên nhiên dạ yeah, bờ thành thiên nhiên chúng thì chúng bây giờ thấy một ngôi chùa lạ lùng như vậy dạ yeah. tức là quý vị nhìn thấy là nguyên cội bồ đề và cái đại tháp nằm ở dưới cái trũng và cái trũng sâu xuống bốn năm thước sâu và ở chung quanh đó là cái uh, là một cái bờ đê thiên nhiên không phải chỉ có vậy mà uh, buổi sáng nghe kiến tụng kinh ờ, uh, tụng kinh nhìn nhất là kinh Pali và uh, ờ, Kimberly cũng theo truyền thống của Tích Lan, của Thái Lan, của uh, uh, xứ này xứ kia, của Miến Điện vân vân và cảnh tượng những người Phật tử từ bốn phương về, những người Tây Tạng quỳ lại uh, nằm dài xuống lại, uh, những người Phật tử Tích Lan mặc đồ trắng, tất cả đều mặc đồ trắng, uh, mang bông hoa, hoa buổi sáng đến để cúng dường, những người Phật tử Việt Nam mặc áo tràng Ờ, đang đi bộ uh, đang đi diễu phật ba vòng hình ảnh của những người con phật từ khắp nơi trên thế giới về uh, không có nghĩ rằng mình là ai quốc gia nào uh, văn hóa nào tông phái nào uh, và cái lời kinh tiếng kệ nào uh, ra sao nhưng mà mỗi người được thể hiện cái sự thành kính đối với đức phật uh, chỉ với đức phật thôi uh, tại thánh địa bồ điệu tràng lúc đó là đức phật quan trọng nhất chỉ với đức phật thôi và mỗi người làm như vậy tự nhiên trong lòng chúng tôi rất xúc động rất là rất ư là xúc động chứ xúc động lắm chúng tôi nhớ rằng lúc đó chúng tôi đã đi xuống và đến trước cái cội bồ đề đó để mà uh, lễ Phật uh, lễ Phật Phật lễ Phật và lấy cái cán của chúng tôi chạm vào cái uh, gốc cái bồ đề lúc đó họ chưa làm mới làm can và trong lòng cảm thấy hết sức là Ờ, hết sức là hoan hỷ là mình có phước duyên về đây và lát sau thì chúng tôi thấy có một vị sư người miếng điện và vị sư cả miếng điện cũng lớn tuổi sau này chúng tôi mới biết được là ngài là một vị dẫn một phái đoàn qua bên đó hành hương hai ngày sau chúng tôi biết nhưng mà sáng hôm đó ngài đó ra một mình thì ra đó mình và chúng tôi đến hỏi ngài thì ngài nói là ngài đến từ Mandalay qua đây hành hương và ngày đó ra đi rất sớm và chẳng những khi mà ngài nói như vậy đó thứ vị ngài còn uh, làm một việc đó là ngài đưa cho tôi một cái lá bồ đề ngài nói rằng không biết là uh, sư có muốn cái uh, lấy lá bồ đề này không hồi sáng sớm ra đi uh, sớm thành ra có ba bốn cái lá rụng và có lùng lùng một số ba bốn lá đây nếu sư muốn cho sư một lá chứ vì uh, lá bồ đề đó nó trở thành một cái gì mà đối với chúng tôi rất là ờ, rất là quý đối với chúng tôi rất là đẹp dạ yeah. dạ yeah. Ờ, uh, và là một kỷ niệm và bây giờ chúng tôi vẫn giữ ở trong phòng nhưng mà chúng tôi nhớ mỗi lần cầm lá bồ đề lên thì ờ, lại liên tưởng đến uh, những lần đầu tiên được uh, đến thánh địa bồ đề đạo tràng và trong một cái tâm thái rất là trang nghiêm rất là thành kính rất là xúc động vì đức phật và được một vị trưởng lão tám mươi mấy tuổi cho cái là bồ đề uh, ờ, cái là bồ đề tới lần sau những lần sau nữa chúng tôi đi chúng tôi đặt rất là nhiều nhưng mà không có chiếc lá bồ đề nào bằng giống chiếc lá bồ đề đó tại vì đó là một trường hợp mà mình uh, mình được cái lá bồ đề trong lúc và dạ, trong lúc mà uh, mà mình đang lễ Phật rồi lát sau đến đã lễ vị trưởng lão mà ngày sau thì trưởng lão thì chúng ta nên hiểu là cái cái sự hoạt động của tâm thức của chúng ta nó rất là đặc biệt thứ gì rất đặc biệt một cái ấn tượng nào đó nó để lại trong đầu trong cái tâm dục giới của chúng ta như là Sigmund Freud ờ, một nhà ờ, tâm lý học lão ông nói rằng ờ, có khi cái thương cái ghét trong cuộc đời của chúng ta đó nó vốn chỉ là do cái ấn tượng ví dụ như là có một người nào đó đã gây cho chúng ta một điều mà rất là bực bội mà người đó đổi cái nón màu vàng về sau này chúng ta thấy ai có đầu cái nón màu vàng tương tự như vậy đó thì chúng ta cũng đâm cũng khởi cái tâm là không có tiền cảm hay hoặc giả là mình nhìn thấy một ai đó đó mà họ có cái nét mặt như vậy mà có một lần họ uh, đã có cái cử chỉ rất thân thiện với mình thì về sau này mình gặp cái khuôn mặt đó tự nhiên mình có tình cảm ngay lập tức đó là cái ấn tượng và nhưng Sigmund Freud không nói điều trước Sigmund Freud thì nói rằng ở trong cái cái cái cái cuộc sống này hồi còn nhỏ hồi còn nhỏ từ cái sự ham muốn dục dục cho đến những cái sợ cái thương cái ghét của chúng ta ờ, những cái này đó, nó đều có một cái nó đều có một cái một, theo Sigmund Freud là nó có một cái liên hệ gì ở ờ, nó sâu xa trong quá khứ thì cái, cái sự liên tưởng và quý vị nhớ sự liên tưởng thấy một điểm mà liên tưởng với nhiều thứ đó nếu mà sự liên tưởng thường của chúng ta là sự liên tưởng thụ động và rất là thụ động thì cái liên tưởng thụ động đó nó không gọi là biến mạng và dạ. một cái sự liên một cái một cái liên tưởng uh, chủ động đó, nó mới thật sự là biến mạng uh, ờ, tư chủ động mình như vậy là uh, quý vị muốn nhớ cái việc gì nữa quý vị lấy cái nốt và khi mà chúng ta lấy cái nốt chúng ta ghi lại đó thì uh, mỗi lần mà chúng ta nhìn cái nốt đó thì chúng ta nhớ công việc đó nhìn một cái chữ vài chữ nhỏ thôi mà chúng ta nhớ cả một việc lớn thì cái đó nó mang cái, cái chủ động chúng ta không phải bị động và mở trong cái chủ động hoàn toàn thì khi một vị mà uh, đã có được một cái ấn tượng sâu sắc do những cái casino hay là do những cái thiền án rồi từ cái thiền án này đó uh, quý vị chị này lại có được cái uh, cái khả năng uh, từ cái từ cái ấn tượng ấn tượng trong lòng ấn tượng này không còn là ấn tượng này không còn là là là thua tướng nha ấn tượng này không còn là tự tướng mà ấn tượng này là quan tướng thì từ quan tướng nó bị biến bản và như một thi sĩ như một thi sĩ có thể chỉ từ một cánh hoa rơi có thể dưỡng cả thế giới này bằng một trời thơ thì một cái hành giả mà có sự tu tập đến cái mức độ tinh diệu thì quý vị vì đó có thể ngưỡng cả thế giới này yeah, nhuộm cả thế giới này uh, cả một cái màu và yeah, ờ, uh, xanh vàng đỏ hay là cả thế giới này bằng uh, đất nước lửa gió vì nó thấy nước vì nó uh, nhập vào tâm vô định thì vì thấy nước nó khóa đất uh, vị này tự cái sâu thân của mình nhập vào được một lửa thì lửa sẽ phun từ trong cơ thân mình ra thì cái này là cái hơi khó hiểu dạ yeah, hơi khó hiểu phần phần đông chúng ta thì chúng ta nên uh, biết là uh, có cái uh, tam mùi dạ, có cái tam mùi định tam mùi định này uh, tam mùi định là, uh, là tức là sự tập chú mà sự tập chú thuần tập lão luyện sự tập chú đó là có thể thể nhập bất cứ lần nào mình muốn có nhiều khi trong đời của mình đó mình không có tập chú như mình muốn được đó. cái tập chú mà tự tại như mình muốn cái tập chú đó đó là tại vì cái tầm cái thứ nó thường thục rồi chẳng những tầm tứ uh, ý lạc định là, là những thiền chi thường thục rồi mà khi nó quá thường thục đó, thì vị có thể thể nhập mà không cần tầm có thể thể nhập mà không cần tứ có thể thể nhập mà không cần hỷ có những thể nhập không cần lạc à, và chỉ có định và xả thôi và từ chỗ những cái trạng thái khác nhau như vậy đó thì chúng ta nói đến điều mà gọi là gọi là thiền chi và các thiền chi và các tân thiền và các thiền chứng như là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì thưa quý vị à, tại sao bài học về tâm thiện à, sắc giới này và chúng tôi muốn nói hơi dài về điểm này một chút là bởi vì à, ngay từ ban đầu thì có nói với quý vị đó là à, đây là một cái uh, một cái khởi sự mà chúng ta bước từ một cái trạng thái tâm uh, tâm biệt giới phần lớn được giới tâm không cần tu là không cần tu cũng có thể có được chúng sanh mà luân hồi đó không cần phước không cần tu thì cũng có thể sanh vào cõi dục giới và khởi tâm biệt giới nhưng mà nói đến anh thiền dù thiền sắc giới thiền vô sắc hay tâm siêu thế uh, ờ, thì tất cả những cái tâm sắc giới uh, vô sắc uh, siêu thế đều là trong có tu tập à, riêng trong thiền sắc giới này là khởi đầu cho cái sự rời bỏ và uh, rời bỏ cái cái trạng thái uh, của dục giới mà đây là trạng thái không dễ hiểu đối với tất cả chúng ta uh, mỗi một chúng sanh trong cuộc đời này vốn có cái hạnh phúc khi mình mà được uh, thấy sắc đẹp nghe tiếng hay mùi, mùi thơm nếm vị ngon thơm sức bạn và bây giờ mình nói một cái thế giới mà không có những thứ đó thì chúng ta không có hạnh phúc dạ, chúng ta không hạnh phúc và khi mà mình đang nói chuyện tại đây thì chúng ta rất là khó khăn để hiểu một cái câu nói mà cái phần mô tả về trạng thái sơ thiền trạng thái sơ thiền là trạng thái một cái thiền chịu một tầng thiền chứng đầu tiên khi hành giả chứng ngộ đó ở trong đó có một câu là một trạng thái nghĩ lạc do ly dục sinh mà ban đầu thì có tầm một cái một cái trạng thái nghĩ lạc như ly dục sanh đó nó là một cái trạng thái mà chúng ta khó cảm nhận vô cùng khó lắm khó thế nào đôi khi chúng tôi có dùng một ví dụ này mà có lẽ là quý vị nghe nhưng mà quý vị không có Ờ, không không không để ý nhiều à, tại vì đó là một ví dụ như bao nhiêu ví dụ thôi bây giờ à, ờ, chúng tôi ở mỹ này đó có gặp trường hợp là những thanh niên thiếu nữ à, do có học bổng và cha mẹ giúp đỡ đó ở cái tuổi 22, 25, 26 đó, họ sẽ tốt nghiệp ra trường và dạ, với những cái bằng cấp như là uh, cử nhân hay là cao học hay là một MBA uh, về vấn đề quản trị thương mại và với cái tuổi mà 25 27 tuổi đó, có nhiều người thứ vị họ vừa ra trường và đã có các công ty nhận họ vào việc làm rất tốt ở một công ty rất là nổi tiếng thì bên Mỹ đó họ hay họ hay mướn thuê mướn những sinh viên chưa tốt nghiệp họ đã vào họ coi hồ sơ rồi họ mướn rồi tại vừa ra trường là có ờ, và có có công ăn việc làm vững lương cao uh, thậm chí cũng có địa vị nữa và nếu họ làm những cái nghề đặc biệt ví dụ như họ rất giỏi về điểm toán họ giỏi về cái ngành nào đó yeah. Dạ. và ở cái tuổi hai mươi lăm hai bảy tuổi đó thưa quý vị ở đây cũng có nhiều người họ ra trường rồi có việc làm tốt thì họ có nhà cửa có việc làm tốt thì họ có thể là họ kết hôn với một uh, thanh niên một thiếu nữ uh, mà tôi gọi là high school sweetheart tức là khi họ còn học ở trung học họ quen nhau hay lên đại học họ quen nhau à, trước tuy khi vừa rồi đi sang bên Florida đó có đến cái nhà của một uh, một cái phật tử mà người chồng á dưới 30 tuổi và người vợ thì trẻ hơn nhưng mà cuộc sống của họ mình không mình có thể tưởng tượng được là với cái số lương cao và họ có mua nhà mua xe uh, cuộc sống rất là đầy đủ nuôi ba con chó mà một cuộc sống như vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng uh, ở Việt Nam chúng ta nó chắc khoảng chừng 40 50 mới có khả năng sống như vậy nhưng mà rồi bây giờ những người họ đang đi vào cuộc đời còn rất trẻ rất thành công và rất thuận lợi trong cuộc sống mà uh, có ai đó nói với họ là rằng uh, uh, cái cái đời sống như vậy cũng tốt nhưng mà khi nào mà mình uh, không còn phải đi làm nữa trở về sống im lặng vui thú điền viên một mình vân vân thì những người này không thể tưởng tượng rất khó tưởng tượng khó tưởng tượng lắm bởi vì đối với những người này đó là họ đang đi vào cuộc đời là cuộc sống đang thành công ờ, tóc đang xanh và cuộc đời còn nhiều dựa sống thì họ chỉ nghĩ đến chuyện là lao mình vào cái con đường tạo lập sự nghiệp ờ, với danh với lợi uh, xây dựng mua nhà cửa uh, thậm chí là họ nghĩ đến chuyện mua thêm tàu yeah, dạ, mua thêm xe thêm tàu để đi chơi thậm chí có người mua vé bay nữa dạ, và khi đến cuộc sống mà không có những thứ đó để sống giản dị hơn thì bảo là hạnh phúc họ không suy nghĩ được chúng ta cũng vậy đó à, chúng ta đã vốn quen sống với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc bây giờ bảo rằng có một thứ hạnh phúc mà do ly dục sanh thì chúng ta không cảm nhận và dạ, không cảm nhận thứ hạnh phúc do ly dục sanh bởi vì sao vậy bởi vì cái hạnh phúc mà do ly dục sanh đó nó làm cho chúng ta trở ồ không còn sắc đẹp tiếng hay mùi thơm điện ngon xúc lạc mình đồng ý là mình tu đi nhưng mình muốn cái chùa thật đẹp bằng phật thật đẹp từ phật thật đẹp uh, cảnh chùa thật đẹp mình đồng ý là mình luân hồi nhưng mình luân hồi sanh vào cõi trời sanh cõi người cõi người sanh làm chúng linh vương hay sanh làm người có điều kiện thế này thế kia sanh vào cõi trời uh, như là vào quý sa kha các cô độc thì sau khi chết đi thì vẫn còn luân hồi chỗ này kia hay tin chủ đích thì đối với tất cả chúng ta đó cái gì mà gọi là đặng gọi là được gọi là để khoan nghị thì nó phải nó phải có cái gì đó thuộc liên hệ đến sắc tinh khí vị xúc nó phải liên hệ đến một cái gì đó mà đó là tôi là à, tôi có và uh, tôi hơn tôi là tôi có tôi hơn thì mình mới mình mới mới mới cảm nhận là ô ờ, mình mình đang có cái hạnh phúc thật sự còn một khi mà ờ, sống trong thế giới không còn có cái tôi là tôi có tôi hơn cái gì mình không biết hạnh phúc cái gì không biết hạnh phúc cái gì trong đó nhưng mà chúng tôi nói với vị khi nãy là một con người đã sống đã trải nhiều qua những thăng trầm cuộc đời rồi đó thì uh, một cái một giờ được được sống sống trong một khu vườn nhẹ nhàng không có bận rộn không phải lo toan không phải vật vả không phải nghĩ đến chuyện thị phi này nữa đúng là một cái giờ rất là an lạc hạnh phúc dạ yeah, an lạc hạnh phúc thì uh, cái chữ m cái chữ mà mà một uh, uh, có tầm có tướng uh, một trạng thái hỷ lạc như ly dục sinh đó nó là một bước ngoặt nó là một cuộc cách mạng và nó là một thay đổi lớn trong cuộc sống và trong sự thay đổi đó thì thứ vị một người mà đã chứng được cái tâm thiền dù là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì họ cảm thấy an lạc tại sao họ an lạc thì về điểm này chúng ta nên hiểu và dạ, chúng ta nên hiểu là tất cả những cái hạnh phúc mà chúng ta có có ở trong thế giới này là hạnh phúc vay mực và dạ, không phải lúc nào cũng có ví dụ như mình vui là do mình ăn ngon thì muốn được cái niềm vui đó phải có người nấu hay là phải tự mình nấu phải đi tìm nguyên liệu và phải nấu đúng cách nấu xong ăn xong rồi phải dọn phải rửa thì như vậy thì chúng ta mới có thỏa mãn các gọi là ăn ngon muốn có tiếng hay như là nghe bản nhạc thì uh, bây giờ thì quá dễ là chúng ta lên youtube hay là uh, uh, có cái băng mp3 thâu lại thế nào đó mà đi tìm những ca sĩ nhưng mà quý vị thấy rằng nó phải có nguồn cung ứng và phải có những người thực hiện ra những mp3 đó rồi uh, những nhà sản xuất đó họ phải có ca sĩ ca hay ca sĩ phải có nhạc sĩ vân vân thì nó có nhiều cái điều kiện để có được một bản nhạc hay và từ đó nó mới làm cho chúng ta hạnh phúc thì cái hạnh phúc là hạnh phúc vay mượn cái hạnh phúc vay vay mượn đó nó giống như là cái hạnh phúc mà của một người không có tiền mà kéo thẻ tín dụng credit card mình kéo rồi mình phải trả và chứ không phải là mình có tiền muốn mua gì mua không phải vậy thì cái hạnh phúc mà của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sắp lạc đó, nó là hạnh phúc của ngoại giới và cái nguồn hạnh phúc đó phải được cung ứng và không phải lúc nào cũng có được dạ, không phải tự nhiên mình thích ăn bánh xèo có bánh xèo đâu ít nhất là mình phải chạy ra nhà hàng mà kêu bánh xèo chứ phải có được nhưng mà riêng về cái hạnh phúc của thị trấn đó thưa thì tự trong nội tâm nó sanh khởi có mà không cần dạ, mà không cần đến uh, mà không cần đến uh, phải uh, phải có cái nguồn cung ứng ở bên ngoài à, khi nào mà thấy nhập vào cái thiền chứng đó, dù là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì vì nó có khả năng có những cái thứ hạnh phúc tự thông hạnh phúc lúc bây giờ cái hạnh phúc đó không còn uh, cần ở bên ngoài không cần sự cung ứng bên ngoài uh, không cần một cái nguồn nào ở bên ngoài ngoại giới mà cái hạnh phúc hoàn toàn nội giới và một cái thứ khác mà uh, mà một vị mà chứng thiền mà chúng ta không có được đó đó là cái tâm ít bị dao động tâm ít bị dao động ờ, đây, đây là một trong những cái mà uh, chúng ta rất là khó để có thể hình dung được đa số chúng ta vui vì nó hào hứng đôi khi chúng ta vui vì được hưng phấn và cứ thậm chí có những cái hưng phấn bất ngờ làm cho chúng ta vui thì cái vui đó chúng ta thấy là thích thú à, thích thú thậm chí là có nhiều khi trong đau khổ ta thích thú như là Nguyễn Quốc Trứ đó là ví phỏng đường đời bằng phóng cả anh hùng hào thì có hơn ai à, những cái cặp rồi những trong gai của đời sống nó cho chúng ta cảm giác là mình hay mình giỏi mình là anh hùng đó, thì hạnh phúc thì vì thì cái hạnh phúc đó đó nó dựa lên trên một cái một cái nguyên tắc đó là cái tâm dao động dạ, đó là tâm dao động mà phải tu tập phải ở một cái sự trải nghiệm nào đó thì chúng ta mới cảm nhận một cách thực sự là tâm không dao động là một điều hạnh phúc dạ. ví dụ như là khi nào mà mình lo quá mình buồn quá mình sợ quá à, bây giờ thì chúng ta mới thấm thía câu là à, ví như à, núi đá kiên trì gió cuồng bốn hướng dễ gì chuyển lai à, tiếng đời chia dở khen hay không làm châu động đôi mày kỹ nhân phải có sống phải có đi phải có tiếp xúc và phải có đủ sự hiểu biết mới thấy rằng tâm càng ít dao động thì chúng ta càng hạnh phúc yeah. Dạ. cái này là cái khó thì cái tâm không dao động ở mức độ, độ cao á thì nó phải có cái nền tảng của thiền chứng tại do cái định lực ờ, có dao động ở trong lòng mà nó đã được yên tĩnh à, bằng thiền chứng rồi thì những cái chuyện ở bên ngoài nó không thành vấn đề tại sao chúng ta thường đau khổ tại vì ở trong lòng của chúng ta nó rỗng thử ở trong lòng của chúng ta rất có niềm vui có một điều bảo đảm là thế giới ở bên ngoài nó có nhiều cái sự uh, thăng trầm nó có nhiều cái sự chuyển dịch nhưng mà nếu chúng ta có niềm vui nội tại chúng ta có cái căn bản nội tại chúng ta, chúng ta có định lực tâm chúng ta ít dao động thì hạnh phúc bởi vì uh, uh, trong cuộc đời này khi mà uh, mình học Phật pháp học Phật pháp mà nói đến một thứ hạnh phúc mà không có dao động đó hay là một thứ hỷ lạc do lý dục Dạ uh, mình đọc quá thì đọc như vậy để cảm nhận đó thì rất cần Dạ rất cần một chút suy tư một chút cân phân để mình thấy rằng tại sao uh, cái hỷ lạc do ly dục sanh đó nó tốt hơn là cái hỷ lạc do dục sanh yeah. Dạ. tại sao hạnh phúc của tâm không dao động nó tốt hơn hạnh phúc của tâm dao động và chỉ có đạt đến một trạng thái nghĩa là tầm tứ hỷ lạc định tức những thiền chi được sung mãn uh, xuất nhập thiền một cách tự tại thì bây giờ chúng ta mới chúng ta mới có thể cảm nhận được phần nào là cái tâm uh, uh, cái tâm không dao động là hạnh phúc chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó có lần uh, ờ, chúng tôi ngồi nói chuyện với một cái vị vị sư cũng lớn tuổi à, vị sư lớn tuổi và uh, có một vị sa nhi uh, nói vị sư đó rằng uh, buổi sáng nay có buổi hồi trưa thì có một số người ở trong sống họ vô và dạ, họ vô mà họ cãi họ nói là uh, nếu mà ai cũng đi tu như mấy thầy hết á thì thế giới này tuyệt chủng sao thành ra ờ, mình mình đi tu mình đừng nghĩ là mình hay giờ có những người ở ngoài đó họ tu ra người ta mới uh, mới nói dùng nói giỏi mới thì nhân loại nó không bị tuyệt chủng thì cái vị sư như đó kể lời trong lòng tức lắm nó còn cãi mấy vị được cả buổi mà mấy vị cũng không không thuyết phục không thuyết phục cái vị đó thì cái vị sư lớn tuổi vị sư cười vị sư đó hỏi rằng con có biết hai cộng hai là mấy không thì uh, ờ, sư tới giả dạ, hai là hai hai bốn rồi nếu có người nào đó hai với hai là năm á, thì con có nên nhận không thì vì sư di tầm ngâm hồi nói rằng thì mấy người nó vậy nó bảo mình dẫn gì trên nó mệt <laughs> thì vị sư nói rằng à, cái vấn đề đó là như vậy là nếu mà mình hiểu rõ hiểu chắc là hai cộng hai là bốn thì cho dù có người họ nói khác đi là hai cộng hai là năm thì nếu mình nói được nói nói không được ta bắt mớ phải vậy. dạ nó bắt mớ phải vậy. nó vậy đó dạ bây giờ cái chuyện rất là đơn giản là thế giới này lo là không có người tu thôi những người tu ờ, người tu thì ít mà cái người mà không tu mà có gia đình để mà nó dòng nó đổi thì nhiều lắm mà lo cái chuyện gọi là tiêu chủng lo cái chuyện mà là người không còn được uh, uh, được nói dòng nói giỏi nữa thì cái chuyện cái lo giống như lo bò trắng ra ăn vậy đó thì sư cười cười đó rồi nhưng mà cái vấn đề quan trọng không phải là mình nói đúng hay nói sai vấn đề là khi mình hiểu cái chuyện nào nó đúng mà hiểu cho nó rõ hiểu cho chắc rồi đó thì người ta có nói ngược đi nữa mình cũng không có giận không có buồn ờ, ờ, chúng tôi có mặt ở tại đó và nó là một cái chỉ định của tuổi thơ tại lúc chúng tôi cũng là bị xây ở Việt Nam quý vị nhưng mà chúng tôi nghĩ bài học rất bài học rất là thú vị dạ bài học rất thú vị thú vị là ở chỗ điểm này là nếu cái chuyện đó mình biết chắc biết rõ biết thật á thì không mắc mới gì phải giận và ngay lúc đó khoan nói chuyện đúng hay sai cái tâm mình giận đó thì tâm suy ngẫm mà cái tâm mình không giận mới mới sợ an lạc thấy trong đời sống này à, cái chuyện khen chê vui khổ đặng thất binh dục không phải là mình được khen mình làm sao mình sống để được khen không bị chê đó là hạnh phúc không phải mình chỉ được vui không bị khổ là hạnh phúc không phải mình chỉ được uh, vinh dự mà không có bị uh, làm dục á mới là hạnh phúc không phải mình chỉ được lợi mà không mất lợi đó là hạnh phúc mà chính là ở chỗ là đối với trang chê vui thổ đặng thất binh dục đó cái gì đó nó không làm cho tâm tư của mình dạ không làm cho tâm tư của mình để mà mà bị xáo trộn và khi chúng ta có tự tại phần nào mà không xáo trộn thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc và hạnh phúc vẫn là ít người ta ít có dữ lắm đa phần người ta hiểu rằng uh, tâm mình phải nó nó phải uh, uh, giống như ở trong âm nhạc á đó là của mình á mình cổ mình cổ thôi thì mình đòi hỏi nó khác hơn khi nào mà nó thế nào mình nhận nó như vậy thì mình ít cổ thì đó là cái trường hợp của thiền vipassana của thiền quán nhưng mà đối với chỉ đó là một khi trong lòng mình đã an lạc tự tại thì ở bên ngoài nó thay đổi mình không có vui nhiều buồn nhiều chúng tôi sống ở tại Hoa Kỳ chưa bao giờ trải qua một giai đoạn mà thưa quý vị ờ, chúng tôi gặp nhiều cái sự căng thẳng ở trong các gia đình à, không phải chỉ căng thẳng mà đôi khi là vợ chồng muốn bỏ nhau anh em hụt hạt với nhau cha mẹ với con cái cũng nhìn mặt nhau vì cái sự chia rẽ uh, chia rẽ của cái gọi là chính kiến liên quan đến chính trị Dạ, người theo dân chủ người cộng hòa người ủng hộ ông Trump đến mức độ mà bất kể người chống ông Trump mạnh mẽ và những điều này đó nó tạo nên những cái xáo trộn nội tại chúng tôi thưa với quý vị như vậy trong cái nhìn của chúng tôi làm việc tu sĩ chúng tôi không nói là một chánh đảng nào hoàn hảo mà chúng tôi cũng không nói là có một, một con người nào đó mà là thần thánh mặc dù có nhiều người đó cũng trông giống như phật họ tạo cái hình phật giống như ông trump họ tạo cái tượng như vậy nhưng mà chúng ta nói như vậy là cái chuyện ở bên ngoài đó mình vui buồn là một lẽ nhưng mà nếu chúng ta quá vui quá buồn quá giận quá giận dữ thì chúng ta nên biết rằng tại vì cái đời sống nội tại chúng ta trống động tại vì nội tâm của chúng ta nó có cái thực chất của hạnh phúc nếu nội tâm của chúng ta có một cái thực chất của hạnh phúc một hạnh phúc thật rồi đó thì ở bên ngoài á à nó có chuyện đồng ý không đồng ý chuyện thế này thế kia nó cũng không có đổi chúng ta như vậy những người nào mà tính hay vui hay buồn thường là người đó họ không có muốn sống nội tại không căn bản nội tại cái chuyện nhỏ thôi mà nghe họ nói là ờ, là họ bực quá họ, họ giận quá họ tức quá nó không phải vậy khoan nói cái chuyện bên ngoài đúng hay sai khoan nói chuyện bên ngoài là đẹp hay xấu mình tức mình giận chứng tỏ là người sống nội tâm mình nó nghèo nàn cái câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện chúng ta đang nói đó là một người mà có cái tâm mũi định có cái định lực rồi đó thì thứ vị người này sẽ không có để tâm của mình nó bị dao động mà đây là cái hạnh phúc của thiền chứng hạnh phúc thiền chứng là gì hạnh phúc của thiền chứng đó là một người mà đạt đến cái tâm định thuần phục xuất nhập tự tại đối với các thiền cảnh mà biến mãn được tâm thiền của mình rồi thì thưa quý vị cái hạnh phúc nó đến từ cái suối nguồn nội tại do cái định lực đó là một suối nguồn hạnh phúc chứ không phải hạnh phúc từ bên ngoài còn chúng ta là người sống với hạnh phúc mà do vay mượn ở bên ngoài đó thì luôn luôn mình mình có vấn đề vấn đề gì vấn đề của mình đó, là ở bên ngoài xáo rụng thì mình xáo rụng theo và ở trong lòng mình nó trống rộng giống như mình có ngày đó, mình chỉ biết vui với bạn bè nhậu nhẹt rồi biết bây giờ không bạn bè mình buồn tại sao tại không bạn bè mình đâu còn có cái gì sống nữa là cái cái khác biệt giữa người có thiền như thiền sắc giới thiền vô sắc hay thiền ở tâm sư thế chẳng hạn đó là các vị đó có thể, thể tự an lạc mà không bên ngoài nhưng mà chú nhắc quý vị một điều như vậy <coughs> chúng ta nhớ <coughs> khi mình đức phật ngày diễn tả cái gọi là uh, tâm sơ thiền ngày đó là một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ cái hỷ lạc mà do ly dục sanh là một câu khó hiểu là khó hiểu đừng tưởng dễ hiểu được làm sao mà không có sắc thinh hương vị xúc không có sự bám víu đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc mà chúng ta có hỷ lạc được thì chuyện đó nó không phải chuyện dễ nhưng chúng ta đã đi đã sống rồi đó thì một ngày nào đó mình sẽ cảm thấy rằng ờ, rời bỏ cái cuộc đời tranh danh đoạt lợi uh, ờ, gót danh lợi bùng pha sắc sám rời bỏ cái thế giới mà đầy dẫy những cái uh, tương tranh rời bỏ bỏ những thế giới hỗn độn đó thì lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc đó. thì cái chuyện đó mình không thể nói với một thanh niên một thiếu nữ ở cái tuổi trên dưới 30 họ đang đi vào cuộc đời đang thành công và bảo rằng Ờ, họ rời bỏ thế giới hạnh phúc không có nên khi uh, nó, nó là một cái bài học mà chúng ta phải đem những cái kinh nghiệm thực tích để chúng ta hiểu mà nếu chúng ta không kinh nghiệm thực tích thì chúng ta không hiểu tâm tâm thiền cái thiền chứng thiền chứng nó là một cái trạng thái không không có dễ hiểu uh, bạch chiêu tôn đức và thưa quý phật tử uh, chúng tôi xin kết thúc cái phần bổ túc rồi chúng tôi có dành nhiều thời nói về các cái thiền chi tầm tiếng đi lành định nhưng mà tuần này chúng tôi phải trở lại để nói thêm à, hôm nay có như vậy thứ vì ờ, còn vài phút nữa chúng tôi phải đi dự một cái lễ và có chư tăng ngoại quốc à, đến đây để cùng đi nên à, chúng tôi không có ở lại trong lớp học lâu được bây giờ thì à, không biết là chư tôn đức à, có thể à, có vị nào à, hoan hỷ à, vào tiếp lời dục dạ Ờ, giúp tiếp lời ờ, ờ, dùm dạ. và phần còn lại nếu mà không có thì chúng ta linh động cho tại vì uh, sáng nay phải đi sớm á uh, hiện tại quý vị có biết là tiêu tăng có vị nào có mặt ở trước máy không dạ yeah. nếu có vị nào thì xin thỉnh quý ngài giúp cho tại vì uh, lẽ ra thì uh, có nhiều điều để bàn về điểm này nhưng mà quý vị đừng lo là uh, tuần tới chúng ta nói qua phần quả sắc giới và tâm duy tắc khác giới thì chương trình cũng sẽ trở lại để nói thêm một số điểm à, ờ, bây giờ thì xin uh, kết thúc bài nói chuyện tại đây và để giờ uh, ờ, tăng giúp cho phần còn lại à, ngày mai này thì chúng ta sẽ có uh, môn uh, bộ của tự tòa pháp tân quý vị uh, xin đã lên chư công biết xin chào các quý vị